Địa ốc Firestars Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Đất hai mặt tiền hẻm Trần Phú, diện tích 241,7 m2, sổ riêng xây dựng, hiện trạng trên đất có nhà cấp 4 cũ, đường hẻm ô tô, hẻm sau xe máy. Nằm ngay trung tâm thành phố, cách đường chính Trần Phú 150 m, gần ngân hàng, chợ Đà Lạt, nhà thờ con gà, đầy đủ các tiện ích, giá 24,5 tỷ. Đất Phạm Hồng Thái, phường 10, diện tích 293m2, sổ riêng xây dựng, hướng đông, đường ô tô, nằm ngay trung tâm, cách Hồ Xuân Hương 1 km, giá 17,58 tỷ đồng. Đất Bạch Đằng, phường 7, diện tích 964,54m2, có 403,2 m2 thổ cư, sổ riêng xây dựng, hướng đông, đường ô tô. Cách Hồ Xuân Hương 4 km, tiện ích xung quanh đầy đủ, giá 45 tỷ đồng. Nhà cấp 4 Ngô Thị Sĩ, phường 4, diện tích 164 m2, sổ riêng xây dựng, hướng đông nam, đường ô tô nhỏ, nhà 3 phòng ngủ, một nhà vệ sinh. Cách đường nhựa lớn 10 m, cách chợ Đà Lạt 1 km, giá 5,4 tỷ đồng.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 0847 341 333